cái gì nó mang tính chất trong á là nó xô bồ nó dơ giấy và nó hôi hám nó vô toilet nữa coi không dám xả nước luôn xin lỗi mày có nước đâu mà xả tao đi hoài tao biết hỏi bị nhiễm trùng lần sau vậy hỏi có đau họng không nó là ngày ngày nào cũng livestream đam người ta hỏi có đau họng không cái đó đam là gì vậy rồi mở video youtube cho bác sĩ coi luôn đam là vậy nè trời đất coi mày nói chuyện gì mà mày không đau cổ mày lạ đó cái đó hiện giờ nó vậy rồi nè nói, à hiểu rồi vậy thì kết luận thằng di nguyễn nó bị đau cổ tại vì nó đam người ta nó bị khẩu nghiệp đó nó bị khẩu nghiệp nó bị đau cổ nó đau cổ nó vẫn ra sốt bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân là nói chuyện với khách hàng chứ không phải là bác sĩ nói chuyện bệnh nhân là nói chuyện với mẹ cái thằng nào đó đi ăn xin chứ mà vô bệnh viện nhà nước đi nó xui xui tới lúc mà nó quạo rồi nó bực mình như con luôn à, mệt quá mấy em nói chung anh từ mỹ trở về ở bên Mỹ một tháng trời anh ăn bơ thừa sữa cặn không bị gì hết khí hậu nóng lạnh thất thường không bị gì hết tự nhiên về Việt Nam ăn Tết xong ho như ho như không lẽ nói ho như chó chứ thiệt á mấy em thấy cú ho quyền thoại chưa <laughs> sáng nào tao không làm chạy cấp cú vậy á muốn bành não luôn wow. mà gì đang cái dịch vũ hán không ơi cũng mắc corona ghê chết tự nhiên bữa đó cái nó sốt mày nó ho nữa giờ sau đây ông nội thôi đi người văn minh thì phải đi khám bệnh đó mới đi khám bệnh thường người ta chẳng qua tao chả khám đâu nhưng mà tại nói chung á tự nhiên cái đang cái mùa dịch này cái mình cái ăn ngủ bất yên mấy em bữa nọ tự nhiên ngồi đánh bài với thằng kia ăn được có 700 ngàn à xong rồi cái cái cái cái cái cái, cái, ngủ vậy cái nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó xong rồi cái nó ho ho ho thôi thấy mẹ rồi thằng biết thằng này có đi tour trung quốc không nên thôi đi khám cho chắc ăn nhưng mà hôm nay không phải là nói về cái video mà đi khám mà nói về video về cái dịch vụ bảo hiểm y tế của việt nam ấy tại vì lần này anh khám mặc dù anh thường thường anh nói thẳng với mày luôn á tao đi khám tao trội tiền không mà chứ tao đâu có xài bảo hiểm chi cho nó cực không có xài bảo hiểm tại vì thường thường thấy bảo hiểm nó bị kỳ thị nó bị phân biệt đối xử với chờ đợi anh ghét chờ đợi lắm em nên anh khám anh xù tiền anh, anh xè tiền anh làm luôn cho nó nhanh nhưng mà cái đó đó là tại vì anh có tiền thì mới làm được nó không đại diện cho đại bộ phận người dân đó mà lâu quá rồi anh không có đi khám bảo hiểm thì anh muốn tìm hiểu lại coi cái dịch vụ bảo hiểm ở việt nam nó ngon như mỹ không chứ bên mỹ nó cũng thường thôi chứ nó ngon nha đó thì đó là lý do anh đi khám thứ nhất anh muốn khám bảo hiểm thứ hai anh muốn test corona và thứ ba anh muốn chia sẻ tới các bạn trẻ ở đây là khi mà chúng ta phải có kiến thức về bệnh cũng như có cái kiến thức về dịch trước cái đại dịch corona này thì chúng ta phải ứng phó như thế nào và cái suy nghĩ chúng ta phải như thế nào đó là nội dung chính video ngày hôm nay <coughs> rồi ok túi thần kỳ Doraemon Gì đây? Gì ta? Cái gì mà biết gì nữa tại vì có trong túi không biết gì Kể đi mấy em đừng quan tâm mấy em Đây Thẻ bảo hiểm Nói chung là cái bảo hiểm này là anh mua bảo hiểm nhân thọ đó mấy em Wow anh mua bảo hiểm nhân thọ ờ, tại anh giám đốc mà anh mua bảo hiểm nhân thọ cái nó nó kèm cái bảo hiểm y tế vậy cái bảo hiểm y tế là nó sẽ khác so với bảo hiểm y tế của tụi em xài nhưng mà nó vẫn chung là cái thẻ bảo hiểm y tế thì thẻ bảo hiểm y tế làm như nấy thôi nhưng mà cái của anh thì nó sang chảnh hơn có thể là anh được tôn trọng nhiều hơn anh ví dụ thôi cho anh cũng chả biết nữa tại vì á nhân viên của anh á thì nó được đóng bảo hiểm anh anh anh anh phi bảo hiểm y tế mà công ty anh mua bảo hiểm y tế cho từng thằng nhân viên một năm luôn đó cái đó là sự thật nha mấy em nên mấy nhân viên anh á nó không nó bị bệnh mà nó không đi ha khám á, là nó bị thiệt thòi rồi nó bị thiệt thòi rất lớn nên cái điểm này các em nhân viên phải coi lại tụi em có thẻ bảo hiểm tụi em phải tận dụng quyền lợi của người bảo hiểm đúng không bệnh chúng ta phải khám để chúng ta biết như thế nào chúng ta tăng thêm kiến thức rồi sau này gặp cái bệnh y như vậy nữa chúng ta biết đường chúng ta đối phó ok rồi khám về được cái gì bây giờ mình nói chuyện khám trước đi ha chúc mình nói chuyện corona sao, mà khám về như đây thuốc nè oh ít quan đàng hoàng nha mày giỡn chơi hả đừng có đùa nha chọc anh à chọc anh lộng được đâu à thấy ghê chưa corona nè corona vô chụp phổi liền đó ba để chi để coi phổi có bị tổn thương không phổi tao đẹp dưới mày nhìn sương sương không ẻ cái nào hết giờ mới coi luôn em giờ mới coi luôn đó Đúng không vô trong à, phòng ít quan á thì bác sĩ nữ kêu cởi áo ra cởi áo ra đó xong ẩn mặt lên nè gồng lưng lên cực chụp bắt xong rồi cái đây là phiếu xét nghiệm máu đây là kết quả x quang nè ngực quá đẹp gì đi tập gym Ồ, oh, bác sĩ phê luôn có giấy ký đàng hoàng nha rồi cái này á chẩn đoán viêm mũi họng cấp cảm thường rõ ràng như mày mà nào nói tao corona tao kiện thấy mẹ luôn á em có giấy bác sĩ đàng hoàng nói là bị cảm thường thôi mà em sợ cái gì mày thấy tao ho cái sợ rồi quỷ đó bát bảo hiểm nó bát hết rồi nó khám xét xét nghiệm máu nè test result gì nè đó máu tao đưa dưa biết vậy đi coi chi ba vậy đi nhiều lắm đó thấy không sida nó chơi chứ không phải miễn dịch gì đó à, ok rồi thì cái quy trình khám corona sao mấy em bây giờ mấy em mà ho sụ sụ á tụi em đi ờ, vô bệnh viện á đầu tiên á là bóc số đo huyết áp gì đó đo chiều cao cân nặng gì đó để y tá làm trước xong rồi dẫn vô phòng gặp bác sĩ bác sĩ hỏi chất vấn như là tù nhân vậy đó thông cảm em đang đang mùa dịch vậy tôi chia sẻ luôn bác sĩ hỏi những cái gì bác sĩ sẽ hỏi triệu chứng lâm sàng của mày cách đây 15 ngày tại vì sao tại vì bệnh viêm corona đó là nó ủ bệnh 14 ngày thì bác sĩ hỏi 15 ngày hỏi coi uh, Di có bị gì không này nọ ABC rồi uh, uh, có gặp tức ngực gì không hay là sốt cao gì không xong cái bữa đó bác sĩ đo nhiệt kế sốt có 37 độ mấy à nhưng mà khi mà bạn bị sốt 37 độ mấy á, là tỷ lệ mà loại ra corona rồi corona sốt cao hơn xong rồi bác sĩ hỏi thêm vài câu nữa có đi Trung Quốc về không có đi ra nha trang không có đi ra đà nẵng không nope. xiền luôn xong hỏi không có đi trung quốc đi mỹ được không cái xong rồi đi mỹ đi mỹ hả đi mỹ rồi về quá cảnh ở đâu vậy rồi quá cảnh vũ hán nó bắt nhốt luôn bảo đảm mày chưa trả lời quá cảnh vũ hán nó là bắt nhốt luôn đó quá cảnh ở đâu nó là quá cảnh Qatar bác sĩ hỏi Qatar là ở đâu vậy giờ bên Qatar là bên Trung Đông ở vậy là không sao đã yên tâm rồi xong rồi nói về bác, bác sĩ sau khi hỏi rất là nhiều nhiều câu rồi bác sĩ sẽ đưa ra cái nhận định theo chỉ đạo của Bộ Y tế về cái việc khám corona đó bác sĩ phân tích thôi bây giờ thằng này nó không bị đâu chắc chắn không bị đâu nhưng mà muốn cho chắc ăn phải đi xét nghiệm nhưng mà không phải là xét nghiệm con corona nha ba xét nghiệm những cái chỉ số khác xét nghiệm những cái chỉ số khác nếu mà chỉ số đó đó nó có biến động như thế nào đó thì mới đẩy mày qua corona còn chỉ số đó ok an toàn mà bác sĩ kết luận được ngay dựa vào chỉ số này là thằng này nó bị nhiễm trùng nè hỏi bị nhiễm trùng lần sau vậy hỏi có đau họng không nói là ngày ngày nào cũng livestream đam người ta hỏi có đau họng không <laughs> cái đó đam là gì vậy rồi mở video youtube cho bác sĩ coi luôn đam là vậy nè giờ cho đi học là chết hả mày nhà mày chắc mày không chết quá mày nhà chắc mày không đông người quá nó nó cái, nó cái lý lẽ nó méo có đúng chỗ nào ở trên đó, trời đất ơi mày nói chuyện vậy mà mày không đau cổ mày lạ đó cái nói chuyện giờ nói vậy rồi nè nói à hiểu rồi vậy thì kết luận hàng di nguyễn nó bị đau cổ tại vì nó đam người ta nó bị khẩu nghiệp đó nó bị khẩu nghiệp đó nó bị đau cổ nó đau cổ nó dẫn ra sốt xiền luôn đó mấy bạn nào bị amidan đó cũng dẫn ra sốt thôi đau cổ mà cổ ở đây nè thấy không cái cổ ở này mà khi chúng ta hoạt động nhiều quá cổ mình ta tổn thương tổn thương thì nó bị viêm bị nhiễm bị viêm bị nhiễm mà trong quá trình lúc đó là mang cúm nó vô nó đập cái cổ mình luôn nó đập cái cổ mình luôn mà khi mày bây giờ cổ mình đang nằm ở biên giới á thì mấy cái con bạch cầu nó ra chưa kịp thì tạm thời bị bị bị bị, bị thua trận đó thua trận đó dẫn ra sốt sốt mới đi khám wow rồi nói chung là kết quả ok quay lại chuyện bảo hiểm đưa thẻ này vô á thì cứ khám hết nhưng mà nó bắt đóng tiền mày tại vì nó sợ thằng bảo hiểm này không trả cho anh nó sợ nó sợ bảo hiểm không trả cho anh nó im em yên tâm đi nó không trả cho anh là ngày mai anh làm vlog chịu view chết nó liền luôn ồ nó chạy nó, nó chạy theo anh nó ký hợp đồng với anh khổ lắm em biết không xong cái bác sĩ nói nhưng mà giờ anh mua của nó là anh bút sai gà chết rồi mà nghĩ là bác sĩ nói cũng đúng mày từ lúc tao mua về đâu chăm sóc tao gì nữa đâu nè thì anh đóng tạm ứng 1 triệu anh đóng tạm ứng 1 triệu thì 1 triệu xong rồi chút xíu bảo hiểm nó trả thì bệnh viện trả là cho anh triệu ngay chỗ đó luôn tức là tức là cái cái cái tiền bệnh của anh là bảo hiểm nó trả trăm phần trăm trả một trăm phần trăm luôn tám chục tao chửi đúng không tại sao chửi nó giờ nhìn mẹ khám bệnh phí chưa tới 1 triệu bạc nè mà thằng Duy Nguyễn nó mạnh như trâu vậy đó một năm đi khám con lần mà năm tao đóng bảo hiểm mày mấy chục triệu mà bây giờ mày không trả được tao này nữa chắc mày chết với tao quá nói chung rất mắc sợ rồi nó trả năm trăm phần trăm khi mà trả năm trăm phần trăm xong rồi đó tiền khám thì khám triệu nói rồi cái gì bây giờ tới tiền thuốc tiền thuốc thì mua gì tính đó tiền thuốc cũng gần cả triệu đó ba thuốc này nè thuốc này là thuốc gì thuốc trị cảm sốt mà thuốc trị cảm sốt là thuốc trị bệnh trị bệnh thì bảo hiểm nó phải lo cho em đã là thuốc trị bệnh thì bảo hiểm nó phải lo đó nên bảo hiểm nó trả một trăm phần trăm anh không tốn tiền mua thuốc này nhưng mà mua tháo đơn thôi nha mày nó bán tao có chục viên à mày lấy 300 viên nó không bán đâu đó rồi cái này cái nào nữa ta đây này thuốc kháng sinh này thuốc kháng sinh đó kháng sinh là thuốc trị bệnh tại bác sĩ bán mà bác sĩ nói anh anh cổ của anh nó bị nó à, bị gì bị nhiễm trùng phải uống kháng sinh ok ok uống rồi cái này là là là, là bảo hiểm trả cái này là gì vitamin vitamin nè đây đây vitamin đây vitamin đây loại này bảo hiểm ứ trả là thuốc bổ bảo hiểm đóng không trả thuốc bổ nha thuốc bổ tính riêng qua để đây ba cái này là gì đây cái này nước muối sát trùng bảo hiểm ứ trả luôn này không trả tại cái này không cần thiết bác sĩ nó cho thêm thôi còn cái này mới là trị bệnh nè ba cái này là trị bệnh cái này là thuốc bổ với thuốc làm đẹp đi khám bảo hiểm bổ và làm đẹp mày trả bệnh lý tao trả đó đó là tiền thuốc nha nên nó phải chia ra dày ok đây nói chung anh có nhiều hình lắm đây là thấy không nó đề chữ insurance mà thấy buồn ghê chưa đó insurance là bảo hiểm trả hết anh không trả gì hết đó là nói về cách thanh toán tiền còn bây giờ nói về bệnh viện nói về bệnh viện thí dụ như các em đi bệnh viện nào thiếu cha về bệnh viện đó đi nhưng mà nói thật sự với mày á cái lòng tin của anh á nó không nằm ở bệnh viện nhà nước nó không nằm ở bệnh viện nhà nước tại thấy bệnh viện nhà nước chen chút vô chờ đợi chầu chực nhiều khi bác sĩ nó tới tới tháng nói chuyện thấy ghét không đi anh nói này không đi Bởi chừng nào bệnh sắp chết thì vô tính sao, chứ còn mà mấy cái màn mà giống như là à, gãy tay gãy chân sức hơi, hơi sổ mũi này nọ kia đó thì anh đi bệnh viện quốc tế đây bệnh viện quốc tế không phải là quảng cáo nha mấy bạn đừng hiểu lầm đây bệnh viện quốc tế của duy đây bệnh viện quốc tế city à bệnh viện quốc tế là ct tất cả bảo hiểm của Di đều nằm ở bệnh viện này hết nói chung bây giờ thẻ bảo hiểm nằm mình đi bệnh viện nào cũng được mà thì tại sao mình không đi bệnh viện ngon bạn đi bệnh viện này bạn bạn bạn, bạn, bạn như mỹ rồi bạn ơi nó thật sự á bệnh viện quốc tế việt nam bây giờ như mỹ rồi đó mà bệnh viện chỗ tôi mới vậy nha còn bệnh viện quốc tế vaccine á ngoài ngoài trường định quận một nó vô trong đó cũng cũng xô bồ chật chội đúng không bệnh viện quốc tế bây giờ việt nam rất nhiều nhưng mà những bệnh viện quốc tế có tiếng thì nó ít đó nếu mà bạn ở khu vực mà tây sài gòn á bạn nên đi bệnh viện quốc tế city vô trong đó thứ nhất yêu thích cái gì bãi đậu xe bãi đậu xe ba mày ra chủ định có bãi đậu xe ông nội tao chứ có không có hậu kỳ á anh đi ra chương định anh khám tại cái thẻ bảo hiểm này của anh này nó liên kết với chương định mới, mới mất nết chứ khi mà bạn mua khi mà bạn mua bảo hiểm ờ, nhân thọ gì đó là nó bắt bạn khám có ung thư không có sida không có nó không bán nên thằng nào có thẻ bảo hiểm ờ, rồi yên tâm đi nó không bị sida đâu xiền luôn nó khám rồi mà trong khi anh là khám sức khỏe định kỳ 6 tháng khám một lần anh mới khám ở thằng city thành đô này xong đúng không xong rồi cái nó không chịu nó bắt qua bên kia khám nữa hơi quê mà nha mày tự nhiên chạy quận một khám xong về nó anh thông cảm đi em liên kết với nó này nọ ăn chia gì đó xong chạy bển không có chỗ đậu xe con mẹ tao chạy như con chó luôn nghĩ cái bây giờ nó thẳng với mày luôn á không phải là anh khó tánh đúng không nhưng mà anh đi mẹt mà sao anh bị đối xử bất công vậy đúng không tao đi mẹt mà bắt tao vô cái bệnh viện nó nhỏ như cái chuồng chim vậy đó anh chỉ thẳng tên luôn á anh không có ngại đâu bực mình xong rồi kêu nó anh ơi vô vô nhà sách phương gì nhà, nhà khách phương nam đậu xe đồ đi anh đậu xe đi em em liên kết với nó nữa Ủa cái gì mà cũng liên kết chân vậy em liên kết với nó không có lấy tiền à, thôi, thôi kệ nó cũng được đi chuyện làm ăn người ta người ta cũng biết đều tới mức này rồi thôi ok nhưng mà anh đánh giá bệnh viện đó nó cùi thứ nhất đó, nó đông đã quốc tế mà đông là thấy chán rồi vô chờ chờ thấy quạo rồi anh nói thiệt cái tật anh không phải khó chứ anh muốn vô làm liền rồi em giống như cua nhỏ nào ba ngày mà em đổ tao biến mày tật anh nói vậy đó là cái khuyết điểm của anh tụi em có thể chửi anh nhưng mà anh thừa nhận đúng không đối với anh thời gian là vàng bạc anh rảnh ngồi chờ đó là cái lý do mà anh không bao giờ đánh giá cao một chương định vaccine đó, đó. còn thằng thằng thằng thằng city hành đô này hả anh nói thiệt chứ mày vô là như khách sạn vậy đó tụi em chưa đi tụi em chưa biết tụi em cứ đi đi bữa nào giả bộ đi đi xách xe trong đó không khám chạy ra cũng được nữa What? bãi đậu xe là bạc ngàn không giờ tao cảm thấy mà hết chỗ đậu xe hả tao đi qua mỹ còn hết chỗ đậu xe nha đi qua mỹ hết chỗ đậu xe ngồi đó đợi 15 phút thằng kia lú đầu ra mình chạy vô còn ở bên bệnh viện này hả dân nhà giàu không à mà bãi đậu xe nó rộng thênh thang đi không giờ hết đó đó rồi à, cái thái độ cái thái độ của đội ngũ nhân viên ở trong đó đó rất ok bác sĩ nói chuyện rất đàng hoàng nha bác sĩ à, nói chuyện với bệnh nhân là nói chuyện với khách hàng chứ không phải là bác sĩ nói chuyện bệnh nhân là nói chuyện với mẹ cái thằng nào đó đi ăn xin chứ mày vô bệnh viện nhà nước đi nó xui xui tới lúc mà nó quạo rồi nó bụp mình như con luôn ô bác sĩ nó vậy đó thí dụ như mình là bệnh nhân trình độ mỗi thằng bệnh nhân nó mỗi khác đúng không các bạn bạn đồng ý tôi không đúng thì lại đi trình độ thằng bệnh nhân nó ngu thì nó ngồi nó biết dạ thưa thôi nó đâu biết hỏi đâu đúng không bệnh nhân nó ngu nó biết gì nó hỏi nó chỉ dạ thưa thôi một là nó không hỏi hai là nó hỏi nó hỏi những câu ngu nhưng mà mình đã là bác sĩ thì mình phải hiểu cái đó người ta đâu phải chuyên môn đâu ba thì người ta có quyền người ta hỏi những cái gì đó thì mình phải trả lời cho người ta còn đằng này hả vui nó trả lời buồn buồn nó im mà nóng nó chửi các bạn có có không nó mang tiếng lắm các bạn nên bởi vậy nhiều khi đó, thật sự đó, bác sĩ của người này người kia nhưng mà nhưng mà cái gì nó mang tính chất công á là nó xô bồ nó dơ giấy và nó hôi hám nó vô toilet nữa thôi à, à, à, à, à. à không dám xả nước luôn xin lỗi mày có nước đâu mà xả tao đi hoài tao biết nhiều khi mình không phải là mình thuộc dạng mình anh này anh là có có có visa mỹ mà em cũng văn minh lắm á đi đá cũng biết chỗ nước vậy nhưng mà cái chỗ đó không tạo điều kiện cho văn minh xả nước không có miếng nước nào ra hết á căng không đó còn nói về cơ sở vật chất thì thằng bệnh viện quốc tế thì nó ngon lành nè ở bên à, ở bên quận 7 có thằng Việt Pháp anh chưa đi mà nghe nó cũng khen như lắm ở bên Bình Thạnh có thằng Trương đệ thằng Gia Định nhớ nha mỗi nơi nó có một chỗ hết còn ở đây thì nó có thằng à, Thầm Đô còn Winmax của Phạm Nhật Trượng thì chưa đi không biết nó ngon lành hay nó bự nhỏ gì nói chung thì cũng chưa đi đó còn anh cảm thấy thằng thằng này nó rất là ok về mặt con người cơ sở vật chất không gian đúng không mày bệnh chết mà vô bệnh viện ọp ẹp mà nhìn là phải hết cũng khỏe luôn à nó hết cũng khỏe luôn em còn bây giờ vô đây cái thoải mái ngồi chờ đóng văn minh nước non phi này nọ nó môi trường nó yên tĩnh khách hàng mấy con nhỏ mà ờ, mỗi khoa nó sẽ có một quầy để tân đúng không thì cái quầy để tân là quầy tiếp nhận bệnh nó nói chuyện nó cũng đàng hoàng nó nói chuyện rất là dịch vụ bởi vì mình khám ở chỗ dịch vụ gì nó rất là ok mà này là dịch vụ bảo hiểm đi có mất kỹ gì đâu tao đâu mất gì đâu mấy đứa nhân viên tao cũng đâu mất gì đâu đó mà thí dụ như mấy đứa nhỏ mấy đứa nhỏ thì nó cũng nó được sao sáu 6 tuổi trở xuống là nó có bảo hiểm nha tự nhiên nó có thôi à khỏi mua còn nó đi học trong trường thì nó cũng mua bảo hiểm luôn Bây giờ bảo hiểm y tế của việt nam bây giờ nó đã tiến bộ hồi xưa rất là nhiều rồi anh Duy mày khó tánh cực kỳ mà anh Duy mày đi khám bảo hiểm mà anh Duy mày không chê được là biết ngon rồi đúng không tại vì sao tại vì đơn giản á là không phải cái thằng cái con bác sĩ mà nó khám bảo hiểm cho mình là nó không có tiền nó vẫn có tiền thôi mà tiền là công ty bảo hiểm nó trả ok công ty bảo hiểm nó trả thế thôi thì nó khám cho mình rất là đàng hoàng rất là ok và cái chuyện bảo hiểm là một cái chuyện đó thế giới nó đang có và nó sẽ có và nó mãi có tất cả mọi người sống cuộc sống văn minh là đều bảo hiểm hết em chứ mình chịu cho cái chi phí y tế chịu không nổi đâu anh nói thiệt bảo hiểm là một phần chứ còn không á không bảo hiểm là không được nên chúng ta cần phải thay đổi cái tư duy ở chỗ bảo hiểm này chúng ta đừng có cách nhìn nó quá tầm bậy về bảo hiểm tất nhiên bây giờ nó nhiều bệnh viện thằng nào láo thì không chơi với nó mà đi chỗ khác thôi chứ mắc gì sợ đúng không mình bệnh nặng mình mới sợ bệnh viện còn bệnh nhẹ bệnh viện sợ mình chứ oh đúng không em em đồng ý anh không còn nó nói mày nghe nè ví dụ như bây giờ mày bệnh cái ca gì mà nó ghê gớm lắm á thì vô trong đó cái ca của em thành ca điểm rồi rồi khi mày là ờ, không có tiền thì đó chuyện đó thì anh không biết nhưng mà giờ anh nghĩ á là nên mua bảo hiểm chứ cũng có rất nhiều người phản ánh không có tiền nó bỏ cho chết mà cái này ta cũng biết có không có nữa mày ơi cái này nó hơi ghê ghê nha nên chúng ta phải mua bảo hiểm mua bảo hiểm cho mẹ cho cha để chúng ta đi khám bệnh chúng ta bảo vệ sức khỏe và từ đó chúng ta có kiến thức ví dụ ví dụ đóng tiêu này phiếu này đúng không đọc tôi đã hiểu gì không ví dụ tụi em đọc phiếu xét nghiệm tụi em hiểu mẹ gì không nè máu trắng máu đen đồ này nè bạch cầu tiểu cầu rồi nè biết không không biết cái gì không biết thì hỏi bác sĩ đi ba dám nhận vô dạ dạ dạ bác sĩ em có bị sao không dạ giờ em thấy sao bác sĩ mày sống thụ động vậy thôi đập đầu chết mẹ cho rồi đi sống vậy mà sống được á đúng không ít ra mình cầm cái phiếu xét nghiệm là phiếu của mình mình có quyền mình hỏi tất cả mọi thông tin về đó đúng không cái chỗ nào mà nó chuyên môn quá bác sĩ ra lời không hiểu á thì dạ vâng biết vậy còn cái chỗ nào mình hiểu mình hiểu chứ đúng không bác sĩ nó giải thích chứ ủa sao chỗ này nó chơi cái mực nó đậm hơn chỗ kia vậy bác sĩ em có tay họ ngu vậy bác sĩ bố láo report đó cho anh đúng không ít ra bác sĩ phải là à cái chỗ này nó cái chỗ này nó đậm hơn chỗ kia đó tức là nó nằm ngoài cái ngưỡng an toàn ngoài cái ngưỡng bình thường nhưng mà cái chỉ số của em nó đang cao lên vậy nè thì suy ra bị mở nhiễm máu tao về mở nhiễm máu hả tao về mở nhiễm máu hả đâu bác sĩ chặt cái bụng lên coi chơi kìa bác sĩ cũng hơi đâm ban lắm đó rồi gì nữa rồi à cái này chỉ số đầu tiên nó cao nè vậy suy ra có khả năng bị gút lại thêm tập nữa nói chung là cái này nó quan trọng em tất cả mọi chuyện nó đều thể hiện qua máu tụi em cần phải hiểu cái này biết cái này nếu mà tụi em chưa biết cái này á tụi em tập tạm tụi em chưa biết cái này đúng không thì ok tụi em cứ comment đi bữa nào anh làm video riêng về cái phân tích chỉ số cơ thể này để mà đam luôn mấy bác sĩ mà tư vấn ngu nữa đó nha cái này thôi nó dài quá để qua bên rồi xong tiếp tục mà nói qua cái corona vậy corona là gì trên mạng trên truyền thông rất là nhiều em nhưng mà chính vì cái mạng nó phát triển quá truyền thông nó làm ghê gớm quá thì nó làm chúng ta hoang mang chúng ta lo sợ cái điều đó không nên em mấy em biết cúm da cầm không nó biết sars chưa đó corona thì nó có một dạng của cúm thôi cúm là cái gì cúm là cảm sốt thì nó thôi nó đơn giản ở mức độ đó nhưng mà tại vì cái corona này nó mới nó chưa có vaccine đó nó đâm ra là tỷ lệ tử vong nó có vậy thì ai tử vong ai tử vong toàn là người già không à sức đề kháng yếu vậy thì nói chung là chống corona là chống cái gì cái cách nào để chống corona tốt nhất thứ nhất là kiến thức thứ hai là sức đề kháng thì bây giờ sức đề kháng ở đâu có mà vô bbt mà tập gym mới có sức đề kháng chứ mà nằm ở nhà mà quay tay không mà sức đề kháng cái gì đúng không nên em cảm thấy trên mạng những cái đứa mà nó sồn bị corona nhiều nhất là những cái thằng mà thực dạng là là là là, là, là, là gọi là kêu đã gì ta thành phần bất khảo của xã hội toàn là mấy đứa sập xí đú không à người khỏe mạnh vậy đi sợ corona không nope. vậy thì muốn khỏe mạnh thì phải đi tập gym có sức đề kháng cho thể sao được ăn uống khoa học lành mạnh vô đó rồi còn phải hiểu thêm về con corona mấy em hiểu sao không lẽ giờ thằng Di Phan nó bị corona tao đến tao nói chuyện nó tao lay à cái đó là mày ngu làm gì có cái đạo đó đúng không bây giờ em tưởng tượng con corona là con gì ra nó đâu phải là thần linh đâu thì nó là con virus đúng không vậy con virus nó nằm ở đâu nó nằm ở trong một cái vật thể nào đó chừng bị bệnh nằm trong người bị bệnh hoặc vật bị bệnh thì giờ giả sử như corona lây từ người qua người đi thì từ thằng di phan lây qua anh đúng không yes. thì biết cái môi trường sống corona nằm ở đâu nó nằm trong máu nằm trong tinh trùng nằm trong tinh dịch thì nằm trong nước miếng đúng không thì bây giờ em phải biết được corona nó nằm trong nước miếng rồi đó nằm trong nước miếng như vậy sao anh nói chuyện như vậy nó đứng ở đó không bao giờ lây đúng không vì nó là sao nó là sao mà em phải hiểu chứ thí dụ như bây giờ nè anh uh, vô phòng game 200 ngàn anh tập anh phun nước miếng pẹt pẹt pẹt phun ho phun phun phun phun phun phun phun phun ở đây đúng không anh phun văn kiến luôn anh phun anh tưởng như cái câu chuyện này nó hài mà nó đúng lắm em anh tập trong phòng game 200 ngàn 200 ngàn thường mấy nó ho từ lưa hết nè nó không như toilet đâu phun ho phun phun phun phun phun má ơi khi mà ho vậy đó thì nước miếng mình chăn từ lưa đúng không thì trong nước miếng mà dính virus corona đúng không rồi xong ở đây không có thằng kia tập kim lo tập nó lo biến thái rồi tưởng tượng thấy con nhỏ kia đẹp quá mông to quá nó đang tập bài à, giật lưng này nọ mông đồ lắc lư lắc lư họ tưởng tượng như bộ phim nhật bản lại ngay miếng kiến đó à, tưởng tượng đó, nó liếm kiến đó bà nó tưởng tượng nó liếm kiến nó mồm nó liếm kiến nó liếm ngay miếng nước mấy cái miếng nước miếng tao lại tao mới phun á đúng không xong rồi nó liếm vô nuốt ừ, ừ, ừ, rồi lây xiền đi con cái đó mới là lây nha tại vì nước miếng của thằng bị bệnh mà nó mày nuốt vô bụng hoặc là mày nuốt vô miệng mày thì nó là lây giống như hai thằng nút lưỡi xiền đúng không ví dụ như trong một thằng ho đùng đùng đùng đùng thằng kia đứng cư ly nửa mét há cái mỏ ra ngáp xong rồi về ngậm cái nữa đó còn hoặc là bây giờ á cái thằng kia đó nó giờ nó, nó nó nó bị bệnh nó lấy tay đó, đó nó móc cho miệng nó móc cho mũi nó từ lưa lum dưa hết xong rồi nó nó đi ăn buffet nó đi ăn buffet nó móc nó bóc vô cái miếng này xong nhìn miếng này dở quá hồi bỏ xuống bây giờ miếng bóc miếng khác bỏ xuống thằng thằng di phan bay lại thằng di phan không bị bệnh bay lại bóc ngay miếng này bỏ vô mỏ ăn nút tay chục chục chục chục rồi vậy mới lầy đó thì bởi vậy không mấy em đọc không bộ y tế người ta khuyến cáo là giờ phải đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng để làm chi để ngăn tình trạng mà hôn nhau đúng không nút lưỡi mày hôn mà không nút lưỡi được mày đeo khẩu trang sao mày nút đó hoặc là mày ho mày không há miệng ra được mày ho mà dính khẩu trang rồi nó để ngăn tặng tình trạng đó ủa tự nhiên corona kêu rửa tay chi ba rửa tay để đề phòng cái thằng buffet nó bóc từ lưa nãy đó đúng không và thêm một cái nữa corona nó, nó xuất phát ở đâu nó xuất phát ở vũ hán đúng không xuất phát ở vũ hán thì những cái gì nó liên quan tới yếu tố cái dùng dịch thì mới mới đáng mới đáng quan ngại chứ mới đáng quan ngại chứ hởm mình kia đó Di ơi mấy corona lớn quá sao anh không không không cấm khách trung quốc với anh cái đó ai mày đi mày có cái não không mày nói chung các bạn nha đừng có tà lâm nha làm cái gì đó nó cũng phải là nó phù thuộc nó phù hợp với pháp luật không phải là tự nhiên mày cấm khách trung quốc tự nhiên khách trung quốc mày tâm nó đóng tiền tập kim trước tuốt tết rồi tự nhiên qua tết không cho nó vô hả độ nó sắp lên phường nó kiện tao luôn phường chuyển hồ sơ qua quận xúc tao luôn nữa chứ suối ngu đúng không vậy thì mấy mày khách trung quốc ở cái khu này á? là trung quốc gì xin lỗi mấy em trung quốc đại gia không nhà nó thuê toàn biệt thự trong đường số năm không nè anh nói không phải nổ chứ cái cỡ như tụi em vô là bướng cho nó không nhận đâu Phải đùa đúng không vậy thì á cái người trung quốc á, mà nó nó đi qua từ cái vùng dịch bệnh đúng không thì nó qua đây thì mới có cái khả năng người đó là khả năng ủ bệnh còn bây giờ cái thằng trung quốc này nó ăn tết ở việt nam luôn nó có quà đâu nó quà nó bị nhốt mẹ mình vũ hán sao nó về được đúng không nên những khi chúng ta lo sợ những vấn đề nó nó nó nó, nó làm phức tạp thêm tình hình yên tâm đi nhà nước bộ y tế là một nè quân đội là hai nè công an là ba nè tất cả ban ngành đoàn thể ta lo hết rồi không ta được mấy em lo tài lâm đâu nói thiệt nên nhiều khi cái, cái bệnh corona nó không nguy hiểm bằng cái sự loạn thông tin em mấy em đồng ý không ăn rồi tối ngày cào phím cào phím xong cứ 15 triệu một thằng 20 triệu một thằng bây giờ báo đang tròn kìa Corona bị có 10 mạng à Có 10 người bị nhiễm corona thôi Bắt 170 thằng con tung tin xàm trên mạng xã hội bị phạt Ồ nó ghê chưa Mà anh đánh giá nó đúng em Bởi vậy á Các em kém kiến thức, các em ngu Nên đâm ra các em bị sỏ mũi Các em làm cho rối loạn tình hình lên Anh nói thiệt luôn Corona này khi nào nó hết anh không biết Nó chết bao nhiêu người không biết Nhưng mà tôi bay xàm quá là tháng này tôi bay Không có tiền đóng tiền trọ nó đáp khỏi đường nè nó đá tụi em ra khỏi đường xiền luôn có đi làm đâu mày ăn rồi tối ngày mày corona miết rồi, đúng không các bạn nên cái dịch bệnh này không ai muốn hết nó ảnh hưởng tới kinh tế trung quốc rất lớn nó ảnh hưởng tới kinh tế việt nam và nó ảnh hưởng tới kinh tế thế giới đó nếu cái dịch này nó càng lâu thì chúng ta càng khổ tất cả mọi người chúng ta đều càng khổ đúng không và trong đây nó còn có những cái vấn đề nó thật sự nhạy cảm bây giờ anh hỏi mày em anh hỏi thôi nha anh hỏi thôi ví dụ giờ thằng, thằng mỹ với trung quốc đang quýnh lộn đúng không đúng không em đang quýnh chiến thương mại hơn năm rồi chưa hết yes. thì bây giờ thằng trung quốc nó đang bị cái bệnh này đúng không nếu em là thằng mỹ anh hỏi nha nếu em là thằng mỹ thì em đạp cho trung quốc có chết mẹ luôn hay là em bay vô cứu cho trung quốc nó khỏe mạnh là để nó quýnh em trả lời thật lòng đi trả lời thật lòng đi khi mà tụi em tự, tự trả lời câu hỏi này thì tụi em sẽ thấy rằng những cái tờ báo của thằng mỹ là cái thằng đạt nhiệt tình nhất về corona này nó đạt thằng trung quốc giả mang luôn á đúng không vậy thì tụi em xem một cái tin tức xem một cái news thì tụi em phải có cái sự suy nghĩ cái thông tin nào là thật và thông tin nào là giả đúng không ở trong việt nam mình nó cũng có phát news và thế giới phát news nó tràn lan đó nên chúng ta quá hùa theo corona chúng ta làm bậy bạ thì chúng ta chỉ ảnh hưởng cho mình thôi nó không có lợi ích gì cả anh nói thật sự muốn phòng tránh tốt corona là thứ nhất có kiến thức thứ hai khỏe mạnh cốc ngán bố con nào đúng không cốc ngán bố con nào giờ đại ca đó đi du lịch trung quốc về đúng không thôi ok ông ờ, bình tĩnh đi ông ở nhà đi ông đi tập gym tôi ông bây giờ ông đi xét nghiệm đi tôi cho tiền ông luôn nè chứ đâu phải là thằng nào bắt đi xét nghiệm ông nội tự nhiên bây giờ tự nhiên bị corona xong rồi mấy thằng bị viêm son lâu năm bây giờ nó bị kỳ thị như gũi như hủi vậy mày mấy thằng mà nó ho sụ sụ ngoài đường nó bị viêm son á bây giờ mấy thằng đó là người việt nam luôn sống không có tiền đi du lịch luôn tự nhiên giờ bị corona xong rồi tao bị kỳ thị luôn oh, nó tạo ra sự chia rẽ sự nghi ngờ đó tôi mới tùm lum tùm lum hết mình không chủ quan nhưng mà cũng đừng có hoang mang câu đó là câu hôm nay báo chí nói rất nhiều lần có kiến thức có sức đề kháng chủ quan gì đúng không mấy con nhỏ trẻ trẻ ngoài à, nha trang à, đà nẵng gì kìa nó vô bệnh viện có hai ngày nó ra rồi kìa trời đất ơi nó nó dương tính luôn đó nhưng mà nó trẻ sẽ được kháng rất là mạnh và mình có thêm kiến thức này nào kia nữa nó còn những cái việc cần làm về chống dịch bệnh thì để cho nhà nước làm để cho bộ y tế làm đúng không bộ y tế bây giờ ngày gửi cho em hai ba tin nhắn luôn thấy nhiệt tình chưa yes. đó nhưng mà thôi anh cũng không muốn nói thêm về corona nữa anh đã nói rất nhiều trên livestream rồi thì chúng ta là một zoomer mà chúng ta sợ corona đó thì coi lại nó coi lại đi đúng không ngày xưa ăn bom đạn mỹ chết liền tại chỗ cha anh chúng ta ăn chưa sợ còn bây giờ ăn corona đó xui lắm á thì dính corona đúng chưa xui lắm thì dính corona mà dính corona thì con mẹ đen như mỏng chó nó mà chết em nhìn coi bao nhiêu ca bây giờ số liệu ghê nhất là bên trung quốc đúng không anh nói ra không phải là coi thường nhưng mà anh nói ra để cho tụi em có cái nhìn nó đàng hoàng hơn bên trung quốc giờ nhiễm theo báo chí trung quốc công bố thôi ok nhiễm hai mấy ngàn đai nhiêu đai gần 600 em lấy 600 chia hai mấy ngàn đi cái đó là cái vùng dịch bệnh ổn định luôn đó về khí hậu đó nó lạnh nữa còn khí hậu việt nam mình nó nóng nói chung phải có kiến thức đúng không không chủ quan nhưng mà đừng hoang mang đó là con corona còn này nội vô phòng gym ta tập đeo khẩu trang thôi về nhà tập bà nó rồi đi nhìn ngứa mắt à, vô phòng gym tập thở hổn hển mà đeo khẩu trang vô có những bây giờ này tôi thật chứ có những người lợi dụng corona đúng không để làm ăn phi pháp làm ăn trục lợi khẩu trang nó bán 500 ngàn em đồng ý không nope. cái thứ đó thứ chó má chứ phải con người nữa anh đánh giá thật cái sự cái đó phạt mấy nhà thuốc nó còn nhẹ gặp anh là cho anh cầm quyền đi anh đóng cửa mày luôn làm ăn kiểu đó làm ăn cái gì đó xong rồi tung tin corona này nọ đã làm những điều phi pháp câu like bán hàng rẻ tiền à địa phương tôi mới bị nhiễm hai corona bạn bè ờ, coi chừng nghe cha con nó sợ chết nó xe nhau để làm chi để họ bán hàng bán vaccine trị corona này nọ lấy vaccine cho, cho chích cho chó có rất là nhiều cái tội phạm nằm trong cái đề corona nên nó tạo ra một cái mạng xã nó rất là nhiễu thông tin nó nhiễu thông tin nó làm cho những người yếu gió hoang mang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 cô chùa hoài